Uh, xin uh, chào các uh, em các bạn sinh ừ, viên và xin chào các đại diện của các doanh nghiệp. Uh, tôi xin giới thiệu uh, rất uh, nhanh gọn là uh, chương trình học uh, trực tuyến của trung tâm kết nối đào học doanh nghiệp uh, trường đại học Thăng Long. Uh, ở đây thì chúng tôi dùng một uh, câu là for a better employability of our students có nghĩa là Ờ, chúng tôi làm việc ở trung tâm kết nối đào doanh nghiệp chúng tôi làm việc để làm sao mà sinh viên trường đào Thăng Long khi tốt nghiệp ra trường có sẽ có khả năng làm việc mà cao nhất có thể cách đây đúng một năm vào cái ngày ờ, định hướng nghề nghiệp mà 21 tháng 4 2018 ờ, có khoảng gần trăm rưỡi hai trăm bạn sinh viên đến uh, tham gia những sự kiện đó và lúc đó là chúng tôi có đặt một cái câu hỏi uh, các bạn có quan tâm đến một tài nguyên giáo dục trực tuyến nhằm giúp các bạn tự nâng cao khả năng soạn CV, soạn thư, xin việc làm và chuẩn bị cho phỏng vấn không? Thì kết quả của khảo sát thì được thể hiện đây là có khoảng 96% là muốn có một cái tài nguyên giáo dục như thế. Trong đó là 84 84% là rất mong muốn có một cái tài nguyên sử dụng uh, trực tuyến như thế này cho nên hôm nay một năm sau thì từ tháng 3 2019 ở trung tâm đã ra một uh, trang web e-learning uh, địa chỉ thì nó là uctlu.moodlecloud.com nhưng mà để cho các bạn có thể dễ nhớ hơn thì có thể dùng khi địa chỉ là bit.ly gạch chéo UCTV gạch ngang học trực tuyến thế thì tại cái trang uh, e-learning này các bạn sẽ thấy cái gì các bạn sẽ thấy có hai uh, khóa học một khoa học đầu tiên đang sử dụng từ tháng 3 2019 là uh, kỹ, kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên tức là giúp các bạn tự tìm hiểu khả năng của mình uh, tự soạn CV và chuẩn bị cho quá trình phỏng vấn. Khóa học thứ hai đang chuẩn bị và có thể là sẽ đưa vào hoạt động trong mùa hè ờ, năm nay tháng 6 tháng 7 2019 là một khóa học tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp. Thế thì bây giờ trở lại cái khóa học về kỹ năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Uh, nội dung thì như thế nào thì như các bạn thấy ở đây thì uh, nội dung cấu trúc của khoa học được uh, thể hiện bởi uh, những mô tư uh, giới thiệu uh, về khoa học định hướng kinh nghiệm uh, giúp các bạn tìm hiểu bản thân mình uh, thế mạnh thế yếu của mình nhằm chuẩn bị cho phỏng vấn và soạn uh, CV. Uh, các bạn là có thể vào tự do để tìm hiểu nội dung còn uh, thực hiện uh, học tập thì các bạn là phải có một tài khoản đăng nhập và tài khoản đó đăng nhập là được cấp uh, miễn phí uh, theo yêu cầu cái uh, hiện nay thì cái khóa này thì chúng tôi đã, chúng tôi đã thực hiện được hai khóa học uh, tập trung bắt đầu từ 1 tháng 3 2019 là khóa đầu tiên khóa thứ hai là 1 tháng 4 2019 mỗi khóa là kéo dài 10 ngày tức là các bạn sinh viên nhận một tài khoản đăng nhập có 10 ngày để thực hiện các hoạt động uh, học tập trong khóa học đó thì kết quả như sau là 72 sinh viên cho hai khóa học nhưng mà đăng nhập mới có 30 sinh viên rồi có quá trình học tập thì mới có 13 sinh viên và học tập trên 50% hoặc là hoàn thành khóa học thì chỉ còn 9 sinh viên và cuối cùng là có 7 sinh viên có khả năng nhận được một cái giấy chứng nhận đã hoàn thành khoa học cái đó để nói là mặc dù là miễn phí mặc dù là một yêu cầu xứng đáng của uh, sinh viên quan tâm đến việc mà làm sao mà soạn được một CV làm sao mà chuẩn bị được cho phỏng vấn thì cái việc mà họ không phải là một cái vấn đề đơn giản bởi vì ở đây là các bạn là học một mình mặc dù trong một khóa học tập trung là chúng tôi có những cuộc họp trực tuyến để giúp để vận động các bạn là có thể là hoàn thành nội dung của khóa học nói để uh, cho các bạn thấy là cái quá trình học trực tuyến không phải là đơn giản và không phải là dễ như có thể là mọi người có thể nghĩ ra cách đơn giản thì chính bạn đã hoàn thành uh, ờ, khoa học tập thì có đánh giá đánh giá như thế nào thứ nhất về cấu trúc khoa học thì nói chung là 100% thấy là khá hay hoặc là rất hay và rất hay thì cũng là trên 50% về cái trải nghiệm nói chung khi học theo cái khóa học ờ, trực tuyến này thì cũng là 100% là thấy khá hay hoặc là rất hay và đây là tỷ lệ thấy rất hay thì cũng là một hai phần ba của sinh viên đã hoàn thành được cái khóa học thì cái đó thì nó thể hiện là uh, đối với chúng tôi mà những người mà đang uh, xây dựng và cấu trúc hóa và đưa mấy cái nội dung cho khóa học này thì chúng tôi có một cái tin tưởng là uh, cái công việc mà chúng tôi đang làm trong vòng một năm thì uh, đã có một số kết quả uh, nhất định thời gian học trung bình thì trước đây là chúng tôi đã ước lượng là thời gian để học toàn bộ khóa học này phải mất từ 4 đến uh, ờ, 5 giờ học thực tế khi chúng tôi là theo dõi <coughs> ờ, thực tế khi tôi theo dõi cái thời gian học trung bình của uh, chính bạn sinh viên thì chúng tôi thấy rằng là thời gian trung bình các bạn học là phải 6,3 giờ đồng hồ thì cái đó nó thì là nếu các bạn là muốn học tập cái khoa học này cái lượng thời gian thời gian trung bình mà các bạn phải đầu tư trong vòng 10 ngày là cũng phải khoảng từ 6 đến 7 tiếng có một số bạn thì hoàn thành công việc và nộp một cái CV ờ, đây là một bạn ờ, Hoài Thu thì ờ, bên trái là cái CV mà bạn đã làm ra với một cái dịch vụ trực tuyến là topcv.vn thì uh, chúng tôi nhận cái CV và chúng tôi đã, đã có một số góp ý và chúng tôi là căn cứ vào cái nội dung của khóa học tập chúng tôi đã trình lại cái CV thành một CV hai trang là không được tối hóa thành một CV một trang được tối hóa như ở, ở, ở bên bên phải rồi cuối cùng là tôi đã nói là có một khoảng 10% sinh viên mà tham gia khóa học tập nhận được một cái giấy chứng nhận thì trong một cái forum mà trực tuyến có một bạn sinh viên đã hỏi chúng tôi thì giấy chứng nhận này là để làm gì giấy chứng nhận là chứng nhận đã hoàn thành cái khóa học và như các bạn thấy không phải là bất kỳ ai có thể hoàn thành được cái khóa học mới có 10% các bạn hoàn thành khoa học và có đủ điều kiện để hệ thống sẽ cung cấp một cách tự động giấy chứng nhận tức là một mười bạn học mới có một bạn được giấy chứng nhận cho nên cái đó là một cái thử thách cái việc mà cái giấy chứng nhận giá trị của nó là gì giá trị của nó là để công nhận là các bạn đã trải qua cái khoa học và các bạn đã đi hết cái chặng đường của cái khóa học này và cái đó thì uh, chúng tôi là uh, đã cấp cho các bạn là cái giấy chứng nhận là các bạn đã hoàn thành được cái khóa học tức là các bạn đã có đủ uh, đã có đủ nỗ lực đã có đủ kỷ luật để thực hiện một mình trước máy tính là uh, cái khoa học cho nên bạn có sẵn sàng thử thách mình hay không bạn có thể làm tăng lên tỷ lệ 10% này hay không bạn có thể là uh, trở thành một trong những người hoàn thành được cái uh, khóa học này và nhận được cái giấy chứng nhận hay không thì cái đó là chỉ có các bạn có thể tự xác định thôi xin lời cảm ơn